dẫn cho anh chị và các bạn là là tôi đang dự án đây anh ơi có cho em vào xem tí đâu không anh không không không được vào anh ờ, bán ờ, xem ờ, mua cái ờ, dự án nhà đây cũng không không được vào anh dạ, à không được em à dạ dạ ok anh à không không được vào đúng không anh dạ dạ, dạ dạ cảm ơn anh <laughs> đang ngồi cả với ờ, thanh niên bên kia đón anh nha.